tan thanh hết này ở trường ơi y nhà là lúc xưa tắt bốn nơi sơ lại tắt cái sơi thế chỗ ơi phải rõ hơn một chút cái đấy phải minh ơi ơi ơi tắt bốn nơi em em anh xong à đúng rồi anh anh anh hát về cho anh anh ờ.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 Yeah, là chẳng dễ lớn không phải là miêu ơi. sinh đắc thanh miêu ơi đại la thanh miêu ơi nhàn sầm mô nhà nam tốt tóc tăng san nhà là văn phen vì nhà là văn phen vì nhà là văn phen sao vì nhà là văn phen cái xứ là nhà là văn phen vì nhà là văn phen vì nhà là văn phen đại ca nhìn đẹp trai thế vì nhà là văn phen đây là trường đây là trường Inyana Inyana Sơ la đại khai sơ Tắc phố nữ Tắc phố nữ Tắc phố nữ